Xin chào tất cả anh em nào mà đang đi chơi tài xỉu đi đánh tài xỉu mà anh em à, có bị thua tha hay là như thế nào đi chăng hay là thế nào nữa thì à, anh em à, xem cái video này xem video này để xem cái bộ đồ chơi hay là cái bộ sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em anh em có thể là phù hợp với sân chơi của anh em hay không Đấy, thì anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này anh em đi chơi tài xỉu anh em đi bịp tài xỉu này nó rất là hiệu quả cho anh em Đấy, nó, anh em có thể là lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em thì cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái đó chính là cái ờ, bộ tài xỉu công chuyện nhé bộ tài xỉu công chuyện thì cái bộ tài xỉu công chuyện này đã nói về cái bộ đã nói là cái tài xỉu công chuyện rồi thì uh, anh em cũng đã biết rồi nó là cái đồ có tang Đấy, nói thẳng luôn cho anh em để cho anh em để cho anh em ờ, đỡ thắc mắc anh em đỡ hỏi đồ công chuyện là gì nhé Đấy, thì uh, nó là cái đồ chơi cái đồ chơi công chuyện thì uh, công chuyện ở đây tôi sẽ thì uh, cái bao tang ở đây tôi sẽ bao tang cho anh em là dọi đèn trong suốt nước muối nổi Đấy, và tôi không bao cho anh em nam châm nhé không bao nam châm Đấy, anh em nhớ nhớ rõ không bao nam châm đó thì uh, cái bộ đồ chơi này đó chính là cái bộ đĩa tài xỉu hai chiều Đấy. hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương thì anh em nào chơi qua rồi anh em biết anh em muốn lắc tài được anh em muốn lắc xỉu cũng được thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái đĩa tài xỉu hai chiều này nhé cái đĩa tài xỉu hai chiều này nói qua để cho anh em nào chưa biết về cái bộ đồ chơi này để cho anh em biết thì đây cái đĩa này tôi cũng đã đánh dấu cho anh em nhé đánh dấu cho anh em này đánh dấu cho em hai chiếc cái hai à, cái chấm thì là khi mà anh em nhận biết được một cái chấm nhỏ nó là tài hay là xỉu chấm đối diện của nó thì nó sẽ là cái ngược lại so với cái ban đầu anh em à, anh em nhận ra đấy, ví dụ như là đấy, như thế này nó là xỉu đúng không xỉu thì đối diện với nó nó sẽ là tài đấy, đối diện với cả đằng xỉu này thì nó sẽ là tài Đấy. khi mà anh em lắc về phía trước thì là nó sẽ là tài nhé. đó đó thì nó sẽ là tài nhé. nó rất là đơn giản như vậy thôi thì anh em không cần phải lắc về đằng trước hay là lắc về đằng sau mà anh em có thể là lắc ngang cũng được Đấy. lắc ngang như này Đấy, ví dụ anh em lắc như này Đấy, thì là nó sẽ về xỉu nhé. đấy như cái chén này bị phản này tất nhiên rồi kể cả lối chơi bịp đến đâu chăng nữa vẫn có bị những cái chén bài nhé nhắc lại cho anh em này xỉu này Đó, xỉu này tiếp tục xỉu này Đấy, đúng không không thích xỉu lên tài lên tài Đấy, lên tài giữ cho anh em chén tài này tiếp tục giữ chén tài nữa này không chích tài xuống xỉu này anh em thấy ờ, cái ờ, đĩa tài xỉu hai chiều này nó có hiệu quả cho anh em không Đấy, nó rất là hiệu quả anh em muốn lắc tài anh em muốn lắc xỉu cái tỷ lệ ờ, cái bộ hột đấy nó về cho anh em là 80 đến 90 phần trăm 80 đến 90 phần trăm thì ờ, đây chính là cái bộ tài xỉu hai chiều hay là còn gọi là cái tài xỉu âm dương đấy. thì ờ, tài xỉu âm dương nó có hai loại một là cái đĩa tài xỉu âm dương hai là cái nắp tài xỉu âm dương nắp tài xỉu hai chiều đĩa tài xỉu hai chiều đó thì anh em nào mà muốn chơi nắp thì anh em mua nắp với cả bộ hột còn anh em nào mà muốn chơi đĩa thì anh em chơi đĩa với cả bộ hột Đấy, đó chính là một bộ của cái tài xỉu cả cái tài xỉu hai chiều Đấy. bộ tài xỉu hai chiều thì anh em nào mà muốn liên muốn ờ, tìm hiểu muốn cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đó. thì video này tôi làm đến đây hết chào tất cả anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em